Hello hello xin chào tất cả mọi người nhé Quay trở lại với kênh H Long TV2 Kênh phong thủy tử vi trong đời Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề Đó là bắt quái tượng Tức là tám cung quan hệ hôn nhân nhé Và và định về việc xây dựng nhà cửa theo tử vi lý số các bạn nhé thì trong thời gian vừa qua mình đã chia sẻ cho các bạn về vấn đề đó là xây hướng nhà về hướng nhà xây như thế nào cho đúng cho nó hợp với bản mệnh của chúng ta đúng không thì hôm nay mình sẽ giải trình về vấn đề là hướng nhà xây ở đây mình sẽ cho các bạn xem về những cái cái cái, cái ờ, cung của chúng ta tất cả chúng ta là tức là có 8 cung 8 cung quan hệ hôn nhân và định về việc xây nhà của lý số nhá đó thì mình chia sẻ luôn thì ở đây là cung càn này ai mà thuộc cung càn là tam niên nhá Đó là càng tam niên hướng là hướng tây bắc là hướng tây bắc là tuất với hợi này hướng tây bắc này thì mình xem ở trong cái đây mình sẽ chia sẻ các bạn đó đây cung càn đâu đó cung càn các bạn thấy không nè đây cung càn đây thì có phải nó là hướng Tây Bắc không đây là hướng Tây nè thì qua đây là Tây Bắc nó gọi là cung can và hướng chánh hướng Tây Bắc nhé thì hướng Tây Bắc này nó sẽ là phục vị như các bạn nhé nó sẽ là phục vị nhé thì phục vị phục vị ở đây thì nói chung là đây phục vị này Đó, phục vị ở đây thì là, là, là, là bình bình thường thì cũng tiền tài bậc chung Đấy, gia đình thân mạng thông dung trưởng thành con cháu đẹp lòng cha mẹ nhé rất là đẹp đó là nếu chúng ta mà xây hướng nhà về ai mà thuộc vào cung càn đấy, thì hướng hướng ờ, tây bắc đó là hướng phục vị nhá rồi tiếp theo là cái cung là cung khảm này các bạn nhá cung này cung khảm là trung mãn là hướng chấn bắc này các bạn nhá cung khảm là hướng chấn bắc thì mình cho các bạn xem đây đó đây cung khảm này các bạn đó cung khảm nó hướng chắn bắc các bạn đó không đó cung khảm là hướng chắn bắc rồi tiếp theo ở đây tiếp theo ở đây là cung cấn này cung cấn là phúc bồn là đông bắc Đấy, sửu dần nhá thì cung cấn là là hướng ờ, đông bắc mình chia sẻ cho các bạn luôn đây thì đây có phải hướng, ờ, hướng, hướng cung cấn này đó cung cấn này thấy không đó, hướng này hướng đông đó đây là hướng đông cung cấn là là về hướng bắc này này đây là hướng bắc đó gọi là đông bắc đó cung cấn là hướng đông bắc thì ở đây này đấy ở đây là cung cấn này cung cấn cho chúng ta thuộc hướng là hướng đông bắc có thấy không đó cũng là phục vị nhá rồi tiếp theo tiếp theo ai mà thuộc vào cung uh, à, cung chấn này. đó mỗi một người một mận đều có một cái cung của mình nhé các bạn nhé thì đây ai thuộc cung chấn thì nghĩa là ngưỡng bồn chấn đông đó cung chấn thì đây cung chấn này bạn thấy chưa Đấy, đây là cung chấn này quay quanh cho bạn luôn này xem nào đó thấy chưa đó cung chấn đây là cung chấn hướng đông này không? ở trong sách đây nó cũng nói là không Đấy, chấn ngưỡng bồn là chấn đông ha rồi tiếp theo mình chia sẻ luôn ở đây rồi chúng ta sẽ lên trên đây tiếp theo ở đây đó là hướng uh, cùng tốn các bạn này tốn này cùng tốn này hạ đoạn đông nam đông nam thì thuộc hướng uh, thiện tị nhá tốn này Đấy, không đâu chia sẻ cho các bạn luôn thì đây cũng tốn đấy các bạn này đó cũng tốn à, hướng à này tốn đấy các bạn thấy tốn tốn không cùng tốn là đông nam này thì đây là hướng đông đi các bạn này Nhá, đây là hướng đông này đấy đây là hướng ờ, nam này thì có phải là đông nam không góc 45 độ này đó đây là đông đông đông nam nó cũng tốn này cũng tốn thì ở đây này ấy cung tốn ở đây là đông nam đúng không đó rồi tiếp theo ở đây là cung ni các bạn nhé cung ni này cung ni là trung hư chấn nam đó cung ni chấn nam các bạn ạ đó cung ni đâu đây cung ni đây đấy cung ni đây có phải chấn nam không đây đấy cung ni là thuộc à, hướng chấn nam là, là xây nhà tốt nhé là phục vị tốt nhé đấy Đấy, nên là mình đã lập cái biểu đồ này ra để so sánh ờ, vào cái, cái này để cho các bạn dễ hiểu thấy không rồi ở đây là cung khôn đấy các bạn cung khôn là lục đoạn tây nam mùi thân nhá tây nam này các bạn Đó, hướng, hướng tây cung khôn đâu đây cung khôn đây đấy đây đây là cung khôn các bạn nhé đây là hướng tây này hướng tây này góc 45 độ về hướng ờ, Nam này gọi là gọi là Tây Nam các bạn nhá Tây Nam nhá thấy không Tây đây là hướng Nam thì có phải đây là hướng chắn Tây này đấy nhìn về hướng ờ, hướng Nam gọi là Tây Nam nhá thì đó ở đây là bạn thấy không đó là phung khôn này lục đoạn là Tây Nam đó rồi tiếp theo cuối cùng đó là cùng đoài đoài thượng khuyết là chắn Tây này bạn nhá cùng đoài ở đây Đấy, cùng đoài đâu đây cùng đoài đây đoài chắn tay các bạn thấy không đoài chắn tay thì ở đây nè đây nó cùng đoài nè thượng khuyết này đấy, hướng chắn tay nè đó, chắn tay đấy, ha. thì đây nè phải cùng đoài đấy không cùng đoài đây là hướng chắn tay đấy thì đó hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn về đó là là tám hướng nhé tám hướng về về về về xây dựng xây dựng nhà cửa theo tử vi lý số theo tám hướng nhé tốt hay xấu nhé các bạn nhé Đấy, tốt hay xấu thì chúng ta so vào đây chúng ta sẽ so vào đây nó thì ai cũng khảm này săn khí này hay là họa hại cạn hay họa hại này, hay là đoài là đục xác này nó hay là phục đấy hay là cung tốn là phục vị này rồi là cung ly là thiên y này đó nó rồi là cung chấn là phúc đức này mà theo cung cấn là tuyệt mạng này cung khảm nội sân khí này các bạn thấy không thì đó thì ở đây cái biểu đồ này mình lập cho là cho cung tốn thôi các bạn nhé nếu mà cung khảm thì mình phải lại lập cái biểu đồ khác thì nó mới đúng theo cái cái cái cái cái, cái, cái nguyên lý của nó thì cái này mình chỉ có thời gian làm được cái cung tốn đó thôi có nghĩa là cái biểu đồ này dùng cho cung tốn để mình xoay vòng để mình sẽ tính theo cái cung khác nhá thì đó thì các bạn đã thấy chưa đấy thì đây là khảm này sân khí này đấy, tuyệt mạng này càn tuyệt mạng này muốn chấn này, phúc đức này cái cung này là cấn chấn khôn là để chúng ta chọn cái hướng các bạn nhé để biết là cái hướng nhà của chúng ta cái, cái mận của chúng ta là cung cùng mệnh càng hay khảm hay là chấn hay là này là hay là tốn thì để nó chọn cái hướng nhà rồi cái hướng nhà đó mình sẽ so theo cái năm xanh của mình để mà tìm ra cái hướng nhà cho đúng cho nó hợp nhé thì ở đây mình chia sẻ luôn thì cái, cái ở đây nó còn cái 8 này 8 cung quan hệ hôn nhân các bạn thấy đây, đây bạn cũng thấy là thấy không đây cũng cho bạn xem luôn này Đấy, chống đoài vấn đề vợ cung khôn thì thiên y thì là một đàn thê tử vuông tròn giàu sang gia đình sau trước huy hoàng trung niên hậu vận dỡ dàng nghiệp gian các bạn thấy không đó ở đây là tám hướng tám cung tám hướng này là người ta vừa chỉ định là hướng xây nhà tốt của của vợ chồng rồi là rồi là quan hệ vợ chồng luôn các bạn thấy không đây này đấy cung đoài mà đấy vợ cũng khám nó họa hại gì nè tai ương tật ắt dồn dập thế nương đấy các bạn thấy không đó thì hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn về vấn đề là là về vấn đề là là, là cái bát quái này đó là cái bát quái này tức là tám cung quan hệ hôn nhân nhé rồi nó định về việc xây dựng nhà cửa theo tử vi lý số nhé thì hôm nay mình đã chia sẻ các bạn xong rồi đấy các bạn theo nó ở đây nè các bạn theo hay ví dụ chồng đoài mà lấy vợ cung ni này thì ngũ quỷ nè sẽ là nên là cố công cho mấy ra gì kiếp săn nợ duyên như sợi chỉ mằn đấy thân dân sự nghiệp bất thẳng không sai bạn thấy không thì đó cái chồng mà đoài nó không ly lấy vợ ly đấy thì đó thì hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn về vấn đề giải mã giải mã về vấn đề đó là bát quái tượng tức là tám cung quan hệ hôn nhân nhé hôn nhân và định về việc xây dựng nhà cửa theo tử vi lý số nhá thì đó thì video của chúng ta hôm nay là kết thúc hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn về vấn đề cái là cái này đó là đây là những cung của mình để hướng xây nhà nó cung ờ, ngũ quỷ khô ngũ quỷ hay là phúc đức hay là tuyệt mạng hay là họa hại hay là nục xác hay là phục vị hay là thiên y nhé thì chúng ta so vào cái vào hướng này thì vào đây nó có, có hướng các bạn thấy không các bạn thấy ở đây là đông này hay đông là cung chấn này Đấy, đông à, đông bắc là cung cung cung càn cung ờ, càn này đấy đó rồi là cung tốn này đông nam cung tốn này chấn nam mà ni nè đó rồi chân tây là đoài nè rồi tây ờ, nam là khung nè đó và giờ khảm nè chân bắc là khảm này các bạn thấy không nói là khảm nè đó các bạn thấy không đó thì hôm nay mình đã chia sẻ xong cho các bạn về vấn đề là tám cung tám hướng nhé về để giải lý giải về vấn đề đó là xây nhà xây nhà như thế nào để cho nó đẹp thì hôm nay mình đã chia sẻ xong về những vấn đề này là đó tám cùng tám hướng tám cái cùng tám hướng để chúng ta biết được là ứng xây nhà tốt hay xấu thì mình chia sẻ ở đây á, là nói có sách mắt có trứng nhé tất cả đều có hết nhé rồi đó thì là cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé xin chào tạm biệt các bạn